với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đấy đồng không đồng nào và đít nào bị câm cả với cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có kép 00 kép 77 và 61 và 49 và 42 lô cặp thì có cặp 0660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 bạn nào mà ngày hôm nay ăn được bạch thủ lô vip 87 thì các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn à, hơi đến tiếp một chút ừ, khi mà cái đề chạm thì mình cũng chưa lối lại được cái cầu cho các bạn mà ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo cho nó ok hy vọng ngày mai mình sẽ lối lại cái đề chạm và chúng ta sẽ tiếp tục uh, với cái cầu lô bạch thủ lô vip để mai cho chúng ta sẽ về bờ một cách uh, tưng bừng rực rỡ các bạn nhé đó thì à, ai mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang bị xa bò các bạn còn muốn mà tham khảo những con số mà số kín số vip đặc biệt đó là những con số kín mà cái khả năng giao trong số không có ấy, được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn hãy liên hệ với Zalo của mình bởi vì là Zalo thì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 các bạn còn muốn mà tham khảo những con số mà số kín số vip đặc biệt đó là những con số kín mà cái khả năng giam số không có ấy, được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn hãy liên hệ với zalo của mình 0963236194 và các bạn lưu ý giúp mình một chút là dạo này đang có rất là nhiều những cái uh, kẻ xấu họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn thì các bạn hãy để ý nhé mình chỉ dùng duy nhất một số đó là 0963236194 đó còn bây giờ thì à, mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video các bạn nhé đó còn ai mà đang bị băn khoăn hay là hay là gì thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình có thể IB trực tiếp cho các bạn đó còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số nhé thì ngày mai ngày mùng 5 tháng 5 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm không và chạm 9 đọc thủ đề là 0990 đấy dần đề rút gọn sẽ có 010 030 050 060 080 191 292 494 595 898 đọc thủ đề 0990 và bạch thủ lô VIP là 7997 các bạn trùng máu với mình thì các bạn chơi trên này mình đã soi cho các bạn những cái con số và những cái cầu kèo đẹp nhất rồi nhưng mà nó là những con số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi nó cũng có thể bị giam số ấy thì các bạn mà muốn khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở kênh thập tứ nương của mình và để phòng tránh những người họ giả mạo kênh thập tứ nương thì các bạn để ý chỉ có số Zalo 0963236194 thì các bạn hãy liên hệ và kết bạn thôi nhé